mới lại là đầu tháng ơi à, quê năm mới lại là lúa dê ơi à, lúa chiêm à, ấy cho à, lo lòng à. nơi à, à, dưới trên với lại là lúa tốt nơi